Đoàn Zuka Nam Cali xin trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình ca nhạc tưởng niệm 45 năm quốc hận vào lúc 8 giờ tối hai ngày 29 và 30 tháng 4 trên đài Lido Sài Gòn TV 56.10 và 14.2 ở San Diego đài VNTV và trên toàn nước Mỹ đài SBTN. Chương trình được sự kết hợp đặc biệt của Đại Việt Quân, ca nhạc sĩ Đình Đại từ Paris. Chết không tiếng xuống ai đang giết dân tôi Việt Khang từ Orange County ơi, và Hoàng Quân từ Houston và nhiều lắm nhiều nhớ thương ta thiết cùng Thu Sương từ Paris Thi Hạnh từ Na Uy Mê Linh từ Orange County và các đoàn Zuka từ nơi Sài Gòn, Sydney, Hòa Lan, San Diego, Bắc Cali, Nam Cali và Liên đoàn Hướng Đạo Hướng Việt. Đặc biệt, nhạc sĩ Việt Khang sẽ cho ra mắt lần đầu tiên nhạc phẩm Tiếng gọi non sông. Dòng dõi cháu con lạc